là chia sẻ anh chị về làm sao để chúng ta ứng dụng chat GPT vào trong cái công việc kinh doanh của mình. Vậy thì làm thế nào? Bây giờ việc đầu tiên là chúng ta anh chị sẽ vô cái website là thế giới web AI.net vào vô, vô menu trợ lý AI. Ở đây có chat GPT 4 miễn phí. Đúng. Đây là cái chat này là bởi vì là à, tại Việt Nam mình nó đã cho cái cài kích hoạt API vào một cái website hoặc bất kỳ một cái ứng dụng nào cho nên đây là một cái trang web mà nó mang lại cho lợi ích anh chị nó đã kích hoạt chat GPT trong này rồi anh chị không cần phải đăng ký hay trả phí hay bất kỳ gì hết anh chị sử dụng đây hoàn toàn miễn phí ví dụ bây giờ giai viết lại một cái yêu cầu đây ở đây là có 5 công dụng nhé giai sẽ giới thiệu đầu tiên về nút home nút home đầu tiên là chat trực tiếp chat GPT đây anh chị có thể bấm vào chat ở đây đấy viết một bài thơ tán về em nha anh chị bấm nút chọn sau đó chọn cái ngôn ngữ ở đây là mình là Việt Nam thì mình sẽ chọn Việt Nam đúng không ạ đấy mình chọn Việt Nam sau đó mình bấm nút gửi đi thì đợi một trong một chốc lát thôi đó đây thì nó sẽ sáng tác cho chúng ta một bài thơ cực hay về tán em Nga đúng không ạ đấy năm cách ứng dụng chat GPT để viết bài cho website rồi đấy nó có chúng ta có thể đọc được luôn như vậy luôn đúng không ạ hay hơn cái chat GPT cái miễn à, khi mà chúng ta đăng ký trực tiếp trên trang web của người ta của bên chat city luôn ạ cái thứ nhất phỏng vấn qua chat này chat là một công cụ tuyệt vời để phỏng vấn người khác và sử dụng câu hỏi và trả lời website của bạn này thăm dò ý kiến khách hàng này tạo một kênh chat riêng để hỗ trợ khách hàng này đúng ạ nó trả lời chúng ta rất là nhanh và đặc biệt rằng trang web này đang là à, đã API cái ChatGPT 4 nhé, cái ChatGPT hồi nãy ý mà ra cho anh chị xem là đầu tiên nó chỉ chất GDP 3 thôi thì phiên bản nó thấp nó sẽ ra nhanh chậm hơn thì anh chị thấy rằng đây rất tuyệt vời đúng không ạ đấy đây là một cái nút vô cùng hay và không những vậy anh chị bấm này chỉ có trong cái trang web này thôi khi anh chị bấm một cái nút này nó sẽ đọc cho anh chị luôn được tí để nó đang chuyển đổi và nó sẽ đọc cho anh chị luôn Phỏng vấn qua chat chat là một công cụ tuyệt vời để phỏng vấn người khác và sử dụng Đấy, à, các câu hỏi luôn. và giờ chúng ta xem cái, cái công cụ thứ hai là chúng ta thêm cái trên trên trang gấp này là voi voi này tức là anh chị sẽ tìm kiếm bằng tiếng nói của mình anh chị mở cái mic này như ở bên ngoài hồi nãy trực tiếp chúng ta cũng tìm bằng tiếng nói được không ạ đây chúng ta đọc luôn ạ làm sao để website có nhiều khách hàng rồi anh chị bấm ở đây là chúng ta chỉ sử dụng bằng à, giọng nói thôi đúng không ạ đấy quá hay luôn thứ nhất cái website mà khi mới làm ra thì nó giống như là một cái website ở ngoài sa mạc vậy rất ít người biết không ai biết đến chúng mình vậy thì cái website nó sẽ không hiệu quả và không mang lại giá trị gì cho khách hàng cũng như cho chính bản thân của mình bởi vậy khi website đã làm xong anh chị phải truyền thông PR marketing làm sao nhiều người biết đến thì cách tốt nhất là chúng ta có thể là như là à, nó có giới thiệu đây chúng ta bảy cách thứ nhất là việc là tối ưu hóa công cụ tìm kiếm hai quảng cáo trên các nền tảng truyền thông xã hội thứ ba tạo nội dung chất lượng hai sử dụng email marketing tương tác với khách hàng Đấy, tạo một kênh liên lạc với khách hàng để hỗ trợ khi họ cần thiết đáp ứng các yêu cầu hỏi của họ này để sử dụng các công cụ tương tự tương tác trên website rồi tạo các chương trình khuyến mãi thì chúng ta mới mang lại cái website và cái cửa hàng online chúng ta mới có giá trị được đúng không ạ Đấy, anh chị có thể hỏi bất kỳ vấn đề gì, bất kỳ lĩnh vực nào, spa hay là bất động sản hay là hỏi về toán, hỏi bất kỳ lĩnh vực gì anh chị đều được. Còn cái đây là về code code này là dành cho những người biết lập trình viên, những người mà làm về web. Ví dụ như đây sẽ gửi cái yêu cầu là viết cho tôi một cái plugin à, liên hệ Zalo à, nền màu vàng để chèn vào website. Ví dụ như vậy rồi xem coi là nó sẽ làm ra như thế nào nhé đấy màu vàng này đúng không ạ color này thấy chưa thấy chưa quá hay và điểm cao luôn ngày xưa ra dai làm web ra không biết như thế nào không biết cách như này để chèn cốt nào thì bây giờ tất cả cốt này đặc biệt người lập trình website vô cùng thích và những người thiết kế website như dai cực kỳ thích luôn đấy và cái website này nó còn hỗ trợ chúng ta làm về math nữa math đây tức là giải toán nữa Đấy, hay không ạ bây giờ giá trị này giải cho tôi một bài toán nhà đây à. tôi có 5 con vịt có hai con vịt cái ba con vịt con đây tôi có 5 con vịt đúng không ạ à, có hai vịt cái ăn thịt mất ba con thì còn bao nhiêu con cứ coi nó có biết không nhé đấy ví dụ một cái bài toán như thế này xem coi là nó có biết không đấy bạn ban đầu bạn có 5 con vịt trong đó hai con vịt cái vậy số con vịt được là 5 trừ 2 bằng 3 con sau khi ăn thịt ba con vịt số con vịt còn lại là 5 trừ 3 bằng hai con đúng không ạ đó đúng một cách đơn giản một cái ví dụ đơn giản thôi nó có thể giải toán của chúng ta một cách đơn giản vậy thì các em sinh viên mà đi vô đây thì thậm chí là họ sẽ không có tư duy về động não luôn thì trang web này thì đang không khuyến khích cho những cái à, các bạn à, về sinh viên giải bài tập nhưng ứng dụng cho à, giáo à, cho phụ huynh nên tham khảo và làm thế này để tìm ra cách giải và hướng dẫn cho à, học sinh của mình cho con em của mình ở bên cạnh đó thì anh chị có thể vô cái là đi ghi ảnh tức là anh chị có thể viết và tìm kiếm những cái hình ảnh bằng bằng hình ảnh đấy ví dụ là tìm hình ảnh về con mèo Đấy, ở giữa hành tinh có quả địa cầu Đấy. thì cái này các anh chị mô tả cho nó càng chi tiết càng đúng càng chi tiết thì nó sẽ ra càng chính xác cho anh chị ở đây là ví dụ như này thì anh chị xem này chúng ta vào đây đợi nó một chút xem coi nó vẽ trong ta như thế nào nha rồi chốt nó đang lót lên tí nó ra một cái hình của anh chị nó sẽ vẽ hình ra cho chị anh chị thấy không đó thấy chưa một con mèo với quả địa cầu chưa ở giữa hành tinh xem coi là ở giữa hành tinh nó sẽ có cái gì ước tính là rồi ờ, quá đẹp luôn một cái quả địa cầu này ôi trời ơi giữa hành tinh này thấy chưa Thế bây giờ này chúng ta ứng dụng trong cái việc mà để phát triển website như thế nào anh chị thấy rằng với một cái website như thế này ví dụ như bây giờ là cái website giai đang viết về nội dung để về SEO về website tại thị trấn của giai đang ở ví dụ như là thiết kế web tại huyện Cà Bang thì anh chị thấy rằng một loạt các video lên trên này trên YouTube lên trên này rồi bên cạnh dưới đây các từ khóa này liên quan đến là thiết kế cấp trang nghiệp các bạn thiết kế cho doanh nghiệp tại các bạn anh chị thấy hay không ạ như vậy thì toàn bộ nội dung này là đều từ gì từ chat gpt viết bài cho tôi và tôi chỉ việc ra lệnh cho nó thôi đấy và chúng ta vô hình ảnh cũng rất là nhiều hình ảnh đã xuất hiện ở trên này đấy có logo của thế giới các bài đúng không ạ đấy bên cạnh như vậy cực kỳ hay vậy thì khi mà à, Google nó đang ưu tiên là thứ nhất là các từ khóa trên YouTube lên trên này và thứ hai là các tab các bài viết và thứ ba là hình ảnh đây nếu như anh chị tối ưu tốt nó sẽ lên website như này một hàng loạt như này như vậy thì thương hiệu của anh chị sẽ được vũ sóng rất là lớn vậy thì càng nhiều người biết anh chị thì anh chị mới càng được có niềm tin càng có nhiều niềm tin thì người ta mới sử dụng dịch vụ sản phẩm của anh chị bởi vậy bây giờ anh chị làm bất kỳ ngành nghề gì spa hay bất động sản hay là à, làm về nội thất thì anh chị cũng nên tập trung phát triển website cho riêng mình để anh chị tự quản lý khách hàng tự chăm sóc khách hàng và anh chị phát triển cái nội dung để quảng bá thương hiệu sản phẩm dịch vụ của mình đến người tiêu dùng rồi dùng cái công cụ này là hoàn toàn miễn phí mà nó đã ứng dụng cái chat GPT 4 luôn vào rồi cho chúng ta để chúng ta nó phân biệt cho chúng ta từng cái chức năng luôn rồi giờ chúng ta sử dụng nha nó đây là chat GPT rồi rồi có dấu đóng mặt kép này để cho đối với trang này đóng mặt kép để cho nó dễ hình dung ra bây giờ đợi một tí nó viết rất là nhanh cho anh chị rồi thấy chưa trong đại số hiện nay việc một website chuyên nghiệp là vô cùng quan trọng để tăng doanh số bán hàng thiết kế website phải đảm bảo tính tương thích với các thiết bị di động tốc độ tải trang nhanh chóng ra chúng ta một đoạn văn ngắn như này đoạn văn giới thiệu giờ tiếp tục dài mới yêu cầu tiếp một cái lệnh tiếp theo à, viết cho tôi là đoạn văn chi tiết dài trên 200 từ đương nhiên nó sẽ không viết hết được thế này nhưng mà anh chị sẽ xem cách ra làm nhé rồi tiếp tục yêu cầu lệnh 2 Đấy. cái này nó sẽ viết dài hơn cho anh chị rất là nhiều việc chúng ta là ra lệnh và yêu cầu nó nó biết đấy ví dụ nó biết trong đoạn này anh chị thấy rằng là hợp lý và dễ chứng tỏ là nó đang có một cái viết tiếp được nữa khi nào nó dừng bút đã quá hay đúng không anh chị phải nói là một cái công cụ này nó quá là bổ ích chúng ta các yếu tố quan trọng khi thiết kế một website nên bao gồm đấy thế giờ bây giờ chúng ta thấy là cái đây nó đang có ý định viết tiếp này nó chưa có dấu chấm nó viết tiếp này chúng ta anh chị gõ thêm một cái lệnh nữa là lệnh như thế này viết tiếp theo là nó sẽ viết tiếp theo cái đoạn đó cho anh chị đấy một cách dễ dàng và thuận tiện hơn đấy không nó nối liền với trên một cách đấy nó viết tiếp anh chị nếu như anh chị để ý rằng nếu như anh chị thêm một nhân viên viết bài một nhân viên content cho anh chị để phát triển về eh, nội dung trên facebook trên tiktok trên zalo hay trên website mà khi nó đang viết mà nó tự dưng nó bế tắc nó không biết viết như thế nào nữa anh chị có thể gian lệnh rằng ừ viết tiếp cho tôi được không rất là khó con người làm việc bằng cảm xúc và văn vẽ có thể là không hay bằng anh này nếu như bây giờ anh chị nào mà có chuyên môn có kỹ thuật để cho cái chat GPT này nó viết sau anh chị chỉnh sửa lại một tí để theo cái giọng điệu ngôn ngữ và cái nhu cầu của anh chị thì nó sẽ vô cùng hay vậy thì ở đây là hãy đầu tư thời gian và tức là nó vẫn đang còn viết tiếp được cho nên chúng ta ra lệnh tiếp viết tiếp theo đấy bây giờ ra để cho nó viết thêm cái đoạn này là thôi nhá không yêu cầu nữa chúng ta càng yêu cầu nó sẽ càng viết ra thêm chúng ta đấy đấy chị thấy không chỉ trong vài phút thôi nó tạo ra một cái bài dài có vài nghìn từ cho anh chị một nghìn đến hai nghìn ba nghìn từ cho anh chị chứ nếu như một nhân viên người ta có thể viết được như vậy không ạ trong một à, một giờ đồng hồ có thể viết được à, một nghìn hai nghìn từ không ạ rất là khó đúng không ạ rồi bây giờ ra đến đoạn này cha không yêu cầu nó viết thêm nữa nhá đấy đối với thằng ChatGPT này nó đối với à, ChatGPT mà của thằng uh, chấm này này thì nó sẽ viết một đoạn là nó sẽ viết cái đoạn kết thúc luôn anh chị nhưng mà đối với thằng này mình càng yêu cầu nó càng viết ra à, GD4 là nó phong phú về nội dung lắm cho nên bây giờ ra tới đây ra dừng ra viết thêm một cái đoạn lệnh cuối cùng ở đây là viết thêm một cái kêu gọi hành động đúng không ạ khi một cái bài bài viết nào đó ngày xưa chúng ta học văn được còn quá có gì mở đầu thân bài và kết bài vậy chúng ta bây giờ yêu cầu nó hồi nãy là giới thiệu một đoạn ngắn rồi bây giờ chúng ta giới thiệu và viết một đoạn dài rồi bây giờ chúng ta tiếp tục là viết một cái kêu gọi hành động trên với gợi ý thế giới web Ajax Nguyễn Trai liên hệ số điện thoại này Vậy để xem coi nó sẽ viết như thế nào quá hay đúng không ạ đúng không ạ có vài từ thôi nhưng nó viết cho chúng ta rất là hay rồi sau khi đã viết xong bài rồi nhiệm vụ chúng ta làm gì ạ nhiệm vụ làm gì ạ đăng bài này lên trên website của chúng ta nếu như trong vòng 5 năm 10 năm nữa chúng ta không ứng dụng chat GPT vào công việc của mình thì chúng ta sẽ đi chậm rất là nhiều bây giờ nó đã phát triển vô cùng lớn rồi chúng ta hãy làm đi làm một cách thì chúng ta ứng dụng trong cái việc kinh doanh của mình rất là nhiều anh chị nào mà chưa có biết cách sử dụng chat GPT hãy chia sẻ cho bạn bè của mình đối tác khách hàng của mình về chat GPT này có thể là truy cập vào thế giới web net để mà vào trợ lý AI chat GPT 4 miễn phí. Cảm ơn anh chị rất là nhiều để xem, dành thời gian xem hết video này và hãy chia sẻ và comment cái mong muốn cũng như là cái, cái cần tư vấn của anh chị dưới Zalo này, dưới người nhóm này. Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại. Thiết kế web theo yêu cầu. Thế giới web AZ đem lại khách hàng cho khách hàng. Cam kết hoàn tiền nếu quý khách không hài lòng trong 30 ngày đầu tiên sử dụng có ngay website chỉ 3 đến 5 ngày thiết kế web. Gọi ngay 0384827117.